Đấy. Chuẩn bị đi chút Tết ông bà nhá Em lì không cần ăn lì đâu Nếu mà đi không quay được video giờ mới quay được một đoạn ngắn này Nhà này là nhà thứ ba Đây là nhà anh trai mẹ đấy Ủa cái cột thang này đi cẩn thận đấy, sợ lắm <laughs> mừng năm mới vợ Ây xà, chúc mừng năm mới nha Chào Chào à, em hay gì đây? Chị à? Em nhé Đây được cái sân thì tiện lắm bạn nhỉ mà nhà vâng cháu đang quay phim một tí bà <laughs> hay cái cảnh này vâng xấu lắm đấy không xấu đâu cảnh này rất là đẹp đấy bà ừ, đẹp cái gì mà đẹp đẹp ở đây là cấy ngô cấy ruộng đấy bà nhỉ những khu vực này ấy cháu ở tận Hà Giang cơ bà vâng cháu chưa bao giờ về đây nên cháu thấy cảnh này khá là đẹp này. người ta cười cho cười gì à bà cười cái này xấu lắm người không cảnh này là người đẹp ấy chứ bà chứ bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi bà à? bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi bà năm nay uh, vừa ăn tết à vâng vâng vâng ba rồi bảy ba à vâng. vâng thế vẫn còn khỏe đấy bà vào nhà uống nước đi vâng. ồ ông, đâu ừ, chào em nhá mới dậy à em Uống rượu nhiều hay đau đầu à? Tết này vui vẻ chứ Bao nhiêu tuổi rồi năm nay ấy? À, 17 17 tuổi à? Thế ít hơn em nhỉ? Em ngồi vào bên trong đi em mà Em à? 17 tuổi Năm nay đang tuổi 18 ấy nhỉ thế vâng. Đang học lớp 12 hả em ấy? Vâng. Ừ. Học ở đây xa không? Đường đi xa thì khó quá đường ở đây đi khó vừa rồi vào đây đường đi khó quá nên muốn quay một ít từ cảnh đường đi vào đây nhưng mà không không dám quay cháu đi bộ quay được mà thường đi xe bây giờ đi xe không dám quay cháu ở tận hà giang cơ dạ. vâng nơi đi nhờ huyền á vâng à, Vâng vâng vâng vâng ăn ăn bàn nhá mời vâng. bàn nhá vâng. năm mới đến chơi thì phải ăn ít để cho nó có lộc đấy vâng vâng đấy không phải phải cắt rượu ra gội nhiều <laughs> Mất này tự làm lắm ạ Làm gì? Tự làm ấy ừ. Tự làm hay là mua đấy? Tự làm Tự làm à? Được đấy, ăn ngon đấy, tự làm nó này ấy tự làm không hơn ở chợ nó làm nó kiểu gì ấy. đây là đu đủ à cái này là dừa dừa Ở dừa thì ừ. thịt dừa xong nạo ra à. em có biết làm không có mà năm nay kiểu mưa lạnh thì không kiểu đến nhiều đồ lắm ra không lấy được dừa tại không chợ cuối ừ. là mới mua hôm nọ thấy thì ở ờ, thấy mở lấy về và bạn mang về làm cái gì dụng mang về làm cái gì ôi mẹ sao nói thế làm mất dừa cả lão <laughs> ngâm về ngâm về đường xong rồi xào lên là thành rồi đấy thì đơn giản thế nữa thế thôi ừ. ngâm với đường xong rồi xong rồi xào lên thôi không ăn nữa đâu mới ăn tháng nhà ấy mà ăn đến chán nhà nhóm thì không phải ăn nhà bà đấy. Vâng, ăn để... này rồi, ăn cặm rồi này cũng không được rồi Đây là được rồi bà, để khi khác đi còn nhiều dịp lắm ấy Khi khác thì đến, đến lúc nào Dọn nên không ăn nữa. Mấy nữa là lại uh, lên chơi mà bà Nhiều, ừ. nhiều <laughs> Còn lên đây nhiều nữa cơ Bà mong ông cháu lên đây nhiều nhưng mà chẳng vâng. biết về lần này hay là à, sợ cháu lại đi đường khác Ồ, <laughs> ờ, vẫn về đi đường này mà bà <laughs> Lại đi, đi uh, à, Hà Nội này đi à, à, Bắc Giang, Bắc Ninh này, nào là Huế, nào là cái gì, cái gì nhiều. Sợ <laughs> không về đây chứ, chứ cháu nói chung là đi chỗ nào cũng vẫn phải đi nhưng mà chỗ này là vẫn phải đến và <laughs> <laughs> mỗi chỗ đi một tí vâng. cũng xin phép thôi ăn một ít ngồi ăn một ít ít ít, cơm đã nhỉ? Ôi không ăn cơm không làm cơm đâu bà làm rồi không bà tức là bây sao? giờ không ăn cơm nữa còn cháu cũng mới ăn cơm xong mà với ăn cơm xong mới ăn vâng. cơm xong nhưng mà nhưng mà không phải ăn nhà bà đấy thì à, ăn nhà bà thì à, để khi khác đi mà ăn ở nhà cũng thế rồi đến nhà bà chơi thì nghiêng hết rồi cái bàn học này à, ý bà bảo nhá ừ, cháu lấy để bà mừng mai kia bà bà được ăn cỗ <laughs> nhớ nha cháu nhé vâng ờ, vâng cho, bà. Vâng. cho bà ăn cỗ nhé vâng vâng ờ thế bọn cháu xin phép đi về thôi bà thế ăn cơm ông thôi. đi Hả? để khi khác đi bà ơi lúc nào khi khác tối chẳng hạn nếu mà tối thì tối bọn cháu vào ừ. giờ bọn cháu còn đi thế nhà ăn, nhà khác ăn nữa. ít cơm rồi anh đi thôi thôi để khi khác bạn tối bọn tí bọn cháu còn đi nhà bạn bè rồi đi nhà người khác nữa xong tối bọn cháu lại quay ra chơi với bà ờ. nếu mà chưa say chẳng hạn đấy say ờ, thế nào được không say nhưng mà vâng, vâng. tết phải say nhưng vâng, mà vâng. say say thì cũng say nhưng mà say ít vâng ờ, vâng. nhưng mà tối lại sang xuống nhá vâng vâng cộng, vâng. cộng mợ lại về vâng, ờ, vâng. cộng mợ